nhưng mà cái đó là trò cuối cả nhà ơi cả nhà ơi xuất phát nha ai, ai mở nhạc campuchia trời ở đâu vậy hàng kia nó kết nối bên kia rồi lên đường nha cả nhà ơi tiếp tục chuyến xe không đồng nha hello bạn thảo quy nha hôm nay mạng ờ, có vẻ mạnh chào bạn ờ, tiên kim rồi trước hết thì mình sẽ ờ, gửi hỗ trợ cho một số bạn sinh viên tại trong hẻm đại ngân trước đây bên đây bên đây bên đây mình lộ đậu cặp xét cái luôn đi chào em Hiếu Quỳnh lấy ờ, một ờ, lấy để đó sáu sáu sáu sáu phần đi sáu phần đi rồi để từ từ đi rồi phải gửi chung luôn để ngay đĩa lộ này nè cho nó sáng xa xa cách xa xa ra đi sáu bao gạo em là trần anh đúng không còn à, em à, thắng đó không chú ơi có có chuyện gì không chú có gì không vậy chú không có chú ơi ở đây con gửi đây có mấy bạn đây chứ không có uh, cho đại trà mình thử đâu mình xịt đâu chú ơi ờ, chú chú né né ra xa xa mà con đứng giữ khoảng cách hai rồi đó em lên lấy trước đi em của cái phần của em bên đây nè ờ rồi rồi rồi ok em nặng nha sách rồi của em ờ, năm giải trọ của em là ai ai vậy em chờ chỉ từng người lên đi tại anh không có em với lại ba người bên đây phải không với bạn này phải không rồi rồi rồi rồi từng người lấy thôi giữ khoảng cách thôi rồi ai lấy xong đi ra rồi rồi của chị rồi chứ lấy đi chút rồi lên xe đi mấy chứ rồi ok về à, mình gỡ giữa rau liền nha để cho nó ăn dùng lâu gửi cái hình cái đít đó cho tôi nha cho em xin một phần đầu đường đại ngân em Nguyễn Kim Thảo là mấy ngày có nhận quà chưa vậy để Phan đợi coi bạn này đi Kim Thảo ơi xin em xíu rồi bạn đó đầu đường đại ngân Kim Thảo ơi Nguyễn Kim Thảo Alo alo Đầu đây nè Chắc vô anh Kim Thảo Là là Về mình gửi Kim Thảo ơi Rồi em em đâu em ơi, anh đang đứng ngay chỗ ờ, khu đầu Đại Ngân nè Ra liền giùm anh nha em bên ăn khánh em chạy qua thôi ăn khánh chạy qua giờ này lâu lắm em có gì tối về tính cho em chạy luôn đi anh mình dưới kia người ta đang đợi tưởng em nói em đầu đường thì được chứ giờ em tốt bên kia em chạy qua biết tới chừng nào không em ơi anh đi luôn rồi em ơi bên an khánh là bên kia chạy qua đây xa lắm anh tưởng em đứng ngay chỗ cái đầu đại ngân này ở đây thì anh gửi luôn chứ giờ xa lắm bên kia người ta đang đợi bữa nay lên danh sách rồi sẵn hết trơn rồi ghé một uh, ghé ngay chỗ ờ, đầu hẻm lò mổ gửi cho bạn ờ, một bạn ở đó cái xong mình chạy lại chùa Bủ Trì xong rồi qua hẻm 156 xong rồi về bên uh, đầu chợ An Nghiệp Dạ cảm ơn bạn Hồng Lương nha gì vậy? gì quá trời vậy tới tới hết rồi rồi bên lộ kìa năm mé đó đi một phần em ơi một phần lấy bao gạo với hai bịch kia rồi, rồi. anh Phước ơi có anh nào không xài nữa dứt xuống cho em nhận nha có có thằng Di nè em Di Thành rồi với lại à, anh anh Thuận nè rồi xong xịt cái rồi à, rồi né ra cái rồi rồi ok nha em Thanh quýnh là tóc hành luôn á bữa nay là mình sẽ chơi quýnh nhanh rút gọn luôn dạ chào bạn Nguyễn Phương nha hôm nay là mình sẽ đi theo danh sách nha hello à, em Cherry Cherry đến giờ tụi mình đang xem ổng hello anh Thuận hello à, anh Duy chưa chưa chưa mở điện thoại <laughs> chưa mở điện thoại rồi ghé bây giờ mình sẽ ghé lại chùa Bủ Trì nha có danh sách nha những người mà không có trong danh sách mình sẽ không phát nha tại danh sách này là do sư cô Chí ở chùa Bủ Trì gửi cho mình tại vì đa số là những hộ khó khăn nhưng mà bên ờ, chùa thì ờ, chắc có gạo rồi nên mình chỉ gửi ờ, trứng cho mấy cái hộ gia đình ở gần đó đa số là sinh viên rồi hay gì đó sư cô ờ, đứng ra đại diện chủ trì của chùa đứng đại diện xin giùm nghĩa ừ. là chùa Bổ Trì nha chúc và mình sẽ gửi một ít rau củ quả cho chùa luôn để ờ, nuôi mấy bé mồ côi trong đó em à, Nguyễn Thu Thảo hỏi có anh nào à, còn à, không có xài dứt xuống kìa để anh dứt cái anh dứt cái củ cải 35 năm của anh Thuận xuống cho em nha em Thảo ơi chịu không anh Thuận củ cải muối đang lấy xe đang lấy xe hả củ cải để nhà củ cải để nhà rồi để bữa nào đi nha em ơi còn cái mốt của em được <laughs> dữ vậy? Cái mốt luôn hả? <laughs> à, ghê là gì ghê là gì gì là trái mướp luôn hành là trái gì hành hả trái cà pháo trái cà, cà pháo hả trái cà chiều à, trái cà chiều phải không trái cà tí hon á rồi mình ghé cặp bên chùa nói, à, nói chung là những cái hộ nào xung quanh ở đây là mình đã phát rồi thì à, một hồi nữa nếu mà có ga nữa tất nhiên là biết sẽ có ga nữa đó mà mình sẽ không có phát sinh thêm nha tại danh sách hôm nay lên đủ thôi đây đây sư cô đó kìa đây này là tại uh, sư cô đại diện xin dùm chứ uh, cái hẻm ờ, hẻm chín hẻm 8 thì thật sự cũng có rất là nhiều nhóm nhưng mà do một số uh, bạn ở đây chưa xuống đi lấy uh, cái phiếu chưa có nhận được quà không bạn ơi mình không có lên trà nóc nha lấy à dạ dạ mấy phần vậy cô mười một phần ha ở đây mình cô bên bên mình còn rau củ không cô dạ, còn, hả dạ. tại con tính gửi cho bên ờ, của mình bữa nay cũng có rau củ cũng ngon ờ, ít thôi hả dạ. dạ, vậy để con gửi ờ, cho bên chùa mình ở đây là hai bốn Đ... không con chỉ trao đại vì ai ở đây có mặt thì con gửi thôi còn không có ờ, con không có sách dùm tại vì mình con nói với cô như vậy nè đứng đợi có tí xíu mà còn bỏ đi về nữa mình không có nhẫn nại thì lấy cái gì mà mình có được ăn đúng không tụi con từ trên kia tụi con chạy xuống dưới đây để cho thì thôi ai về thì nhịn con chỉ gửi ở đây thôi hai bốn hai bốn sáu bảy bảy phần gửi bảy phần rồi để con sắp bên đây đi nè bên đây đi cho nó rộng đừng nó ngay cổng chùa sắp bên đây đi nè dưới này nè dưới này nó rộng ờ lấy à, cho cô hai à. lấy cho cô hai bịch ờ, bịch rau đưa cho cô đi cho sư cô á rồi rồi con gửi hai bịch rau nha cô nhiều lắm hai bịch gần cả chục ký luôn á rồi gạo ủa quên không có không có hờ gạo cũng không quên này còn bịch này của ai vậy Đảo à, đúng rồi, để đây, còn bịch rau nữa. rồi dạ lấy giùm con nha rồi cứ cứ từng người lên lấy dạ dạ rồi rồi mình cứ lấy đi ạ à. rồi cái này của cô tại ông chồng có trứng nên mình phải né chùa ra rồi con cảm ơn nha cô dạ dạ rồi qua bên à, hẻm 156 mậu thân quýnh hành rút gọn hẻm à, thật ra là xin tới 11 phần nhưng mà bốn người kia thì không ra ủ anh ra xong rồi vừa ra rồi đợi mình hẹn ờ, mới có 5 phút rồi à. Bỏ đi về rồi Nếu mà bỏ đi về thôi cũng thông cảm cho mình nha Tại vì mình ờ, Mình ăn mà Mà đợi có mới có 5 phút là bỏ đi về Rồi khi người ta nhận dùm thì Phước sẽ không trao nha Mấy dạ không có lòng nhẫn nại Hẻm à, bên uh... Cái nào Chú là siêu cô xin dùm á hả Dạ dạ không chú ơi con có phát danh sách không à kiên định lắm bữa nay kiên định rồi tại vì hẻm chính trong đó là nhiều người phát lắm mà cô chú anh chị bên sư cô bên chùa cũng gửi hỗ trợ cho mọi người rất là nhiều tuy nhiên về cái phần mà trứng mì á chao á bên chùa không có gạo thì bên chùa có bởi vậy mới à, à, nhờ mình hỗ trợ 156 156 ngay nhà thờ bên uh, xéo bên một thân đó. Hello bạn Hoàng Phương Nhi. không bạn à, Minh Quyền ơi mình đã cho rồi thì mình sẽ không quay lại cho nữa nha mình chỉ gieo duyên một lần thôi anh nói quá sáng sớm chút rồi chả hiểu luôn kệ đi bây giờ là cái tình trạng mà một gia đình ra hai ba người nhận rất là nhiều bởi vì nhờ ai có ai có mặt mà chịu khó chút xíu mà mình phát mà vẫn còn lầm mà Tiên Kim hồi trước anh đã gửi rồi nên không có gửi nữa nha em ơi Bữa nay anh chỉ phát theo danh sách thôi Ai gửi danh sách về rồi ờ, chưa từng cho thì anh sẽ ờ, lên danh sách anh đi cho chứ ờ, không có cho vòng vòng lại có bao nhiêu người đó cho hoài rồi bên đây mình chưa có cho nè để cho này xong ở đây mình chạy lại ờ, chợ An Nghiệp nha tiếp tục ờ, phát hiện con hẻm hai ờ, hai mươi phần bên đó liên kết với ờ, bên phường à, 5 ủa quên cái danh sách đâu em quên để anh coi rồi để để đó giùm anh mấy phần nha em à của em 7 với lại một một em trai riêng là ai ta đó phải không là 8 Nguyễn Minh Tú phải không rồi em ở khác địa chỉ phải không em 156 b phải không khác trọ phải không rồi ok rồi 8 phần chơi nhà trọ bao trọ luôn hả gì có mình nên rồi hả rồi một trăm nha phòng 1 phòng 5 phòng 2 ủa ở trên này sao có có phòng 1 mà tới hai bạn vậy là sao em à một cái 156 k 156 k h à hai chủ trọ khác phải không rồi bạn bên này là 156 b chợ trọ khác tính ra đây là giải trọ không hả quen nữa hả anh thuận ở đâu anh cũng quen như vậy ở đó ở đây hả hết dịch đi mấy phần giờ hai bốn sáu tám rồi à, tú em lên nhận trước đi tú qua bên đây nhận đi nè cho nó xa xa đi ưu tiên cho nữ nhận gần đi loại xa sách mệt cực rồi ok không có gì rồi giờ anh sẽ đọc cái danh sách đây nha à, Nguyễn Thị Thanh Thảo phòng 1 là em luôn phải không

à, bạn nghĩa phòng 2 156 h với bạn ờ, yến nhi yến nhi là ai rồi yến nhi bên đó rồi rồi ok em rồi vậy nha rồi mình qua bên chợ an nghiệp nhanh tốc hành ông cô chú anh chị phước điện sẵn chỉ cần ban lại là sắp bụp bụp bụp khỏi có mất thời gian đầu chợ an nghiệp đầu chợ an nghiệp à quên đi đường à, đi đường à, dưới nè đi đường à, cầu bình ngỗng đúng rồi ừ. tại nãy tính là phát bên tính hồi nãy bên chùa mình vòng qua đó luôn là nếu mà là đúng luôn á một pha xử lý hơi bị cồng cảnh tại lỡ điện cho mấy bạn đi ra trước rồi thì mấy bé đó hồi đó ở trong nhà trọ mà bữa nay có gì xuất hiện bởi vì ờ, công ờ, công việc nó lẹ hơn ha chứ hôm qua do mình sang hàng, hàng có một ba đồ nó nó không biết đường nó bị quán có gì vô nó không sách bò bò bò bập xịt bập bập bập bập mình tưởng là hôm qua mày dặn xong mày bỏ tao mày hôm qua đó là mày nó nên làm quán gà <laughs> chào 519 ờ, cô chú anh chị đang xem nhé làm mẹ gì <laughs> dạ. <laughs> cái bởi này gì nó hết cầm bởi nó vui bởi làm với cái kẹt kẹt Tối nãy đánh thì dẫn xe luôn Rồi bây giờ mình sẽ vô chợ nghiệp Trời ơi, nó ừ, học hành gì tầm này <laughs> Nó đang giao bán toàn không mà Giao bán, nó chọc Ừ, khóc tiếng miên Ừ. bạn thu thảo dứt anh nào thì dứt xuống nhẹ nhẹ vậy thôi nè dứt mạnh quá hư đồ nghề hết ông cụ tùng uh, cụ tùng anh cụ tùng nhật không à xuống à dứt xuống cầu bà bộ luôn đi nè đó ra nhận hết kìa chắc hồi nữa thấy gì lại quá gì mướp gì mướp không có ai gã bán em em đồ nhập đô nè <laughs> dạ ăn đi cô chạy đường này vô luôn vô tới à, ờ cần có số điện thoại minh không mở chạy vô luôn hay gì vô tới đâu vậy đây đây ghé chỗ à, ban chỉ huy quân sự đi qua đâu rồi giờ, giờ đi đâu à, bây giờ mình ghé hẻm 149 trước hẻm 149 4 hậu rồi rồi rồi à, mình lên tới à, hẻm 77 à, một một dọc này luôn đó, phải không đúng rồi nguyên một dọc này hết rồi giờ thì cưng dắt đi cưng không có đâu dắt đi gì <laughs> nó nói mày nói nhiều quá kìa nó ngồi trong xe à. <laughs> ê nó không có cung nó có mớp không à nó có chai mớp nó có chai mớp rồi bữa nay mình sẽ ờ, dọc dọc mấy hộ khó khăn bên ờ, chợ A, A Nghiệp nha cô chú anh chị thì cái khu này thì ờ, anh em mình chắc cũng đã có cho rồi cho <laughs> mấy đợt rồi nhưng mà nói chung là còn sót ai thì mình chưa cho thì mình sẽ đi ủa đi kìa nó chạy rồi kìa <laughs> mời coi livestream mời luôn không lo lái xe luôn rồi em đi em cảm ơn rồi sao vô được dở rồi trăm bốn chín dở rồi bốn chín, trăm bốn chín luôn chứ bốn phần phải không đa số là hộ khó khăn phải không tại vì có mấy em mình ở khu vực này nó nó gành chủ tịch khu vực nữa để đây đây nè để để đây nè để đây cho sáng Ồ, thấy lịch sự không? Ê ghê ghê, con gì bự vậy? Không phải, chiếc lá đang gặp cá tưởng con gì nó nhảy tưởng con gì nó nhảy chào bạn Thiện Phước chào bạn heo sữa không em anh không có phát ở ờ, Sài Gòn em ơi kêu gì hát hello Phan Trầm rớt trái chanh luôn nè của nào rớt trái chanh nãy mới lấy rớt trái chanh xe đậu sát vô ờ, trong đi chạy hoặc chạy lên trên đi chạy sát cái xe lên trên nó xíu đi anh thuận ừ xe mà lên trên đi cũng được để nhét cái trình vô có có nhíp cá nãy mới gớt nhíp cá xuống á đù tính ra chị qua xương rồng đẹp chứ bộ khen luôn rồi nha có người khen luôn khen nha đóng tiêu chân rồi chạy vô chắc chạy vô rước quá mình đi chủ đây chào anh Phước và các anh chị mạnh khỏeo em ở Việt Nam cho em một phần nha anh Phước em ở Việt Nam mà em ở đâu em Việt Nam anh đâu có biết ở đâu đâu ở trong đây có cái chùa hả ta chùa giác linh xích vô trong bạn Ngọc Quỳnh bạn uh, có xin thì bạn cứ để lại số điện thoại địa chỉ rồi điều bạn có gì qua ngày sau ờ, mình uh, sẽ tự lưu hay là sao nghe tùy duyên mình sẽ tới nha chứ hôm nay thì không có nha hôm nay là danh sách của người khác rồi và mình cũng không hứa với bạn là ngày uh, mai hay là mốt hay là bữa kia bữa kia gì nữa chứ nói chung là danh sách bây giờ là rất là nhiều luôn về quá trời danh sách biển ở ờ, hẻm 160 tầm du mình cho bạn hai lần rồi bạn không có cho nữa nha bạn Dạ tới Rồi kế tiếp ở đây là ở đâu vậy? Hả đợi đi kêu lâu dữ à Hẻm nào vậy? Dạ ký đầu bên này quá trời này dạ, dạ, dắt lên hay dắt mình dạ dắt lên anh anh anh muốn vô dắt mình không anh dắt cho tôi. <laughs> ba đầu minh ủa rồi chừng nào mới ra dạ đợi xíu ra liền anh sáng không đi kia mấy chỗ kia ra trước đi đi ờ đi kia mấy chỗ kia ra trước đi rồi mình chạy qua là dạ, hết đi nãy giờ em đi nãy giờ chắc cũng có 15 20 phút rồi cũng có thể nửa tiếng nữa chú nhận đúng không ạ với lại bạn này á hả rồi ai nữa à đó đó phải không rồi cái tống ra tới kìa rồi từ từ vậy chú nhận của chú vô trước đi ạ à. rồi rồi rồi dạ dạ chú rồi của em trai lên nhận đi em trai ủa rồi có đây còn hai người nữa ai nữa rồi rồi ủa ở đây còn hai người nữa là ai chạy đi kêu rồi anh em mình gì dạ. rồi ok dạ. đem về cho bé thỏ hay gì về cho bé thỏ bịch rau là sách không muốn nổi luôn sách à, mày mày cầm rau này nè cầm lên là quằn luôn á nó quằn hơn cái ờ, bao gạo không cầm hai bịch là mệt lắm á đi bây giờ hồi lần đi đi bốn bịch bây giờ đi mà hai tay chỉ có hai bịch thôi <laughs> nó nặng hơn <laughs> quá muốn nặng hơn bao gạo Gạo mình tới 5 kg ông nội. Ủa gạo mình 5 kg chứ lộn. Vậy cái đó nhà bữa cũng 4 kg mấy 5 kg không bộ. Bữa nào thử đi cũ nhiều. Hồi chiều uh, em sách em chắc đó, ông nội à. hai đứa kia. <laughs> Tao khi luôn hả? Trời ơi đâu mất tiêu rồi. Ginh hai bọc nó bỏ lên luôn đi. Khỏi. Mất thời gian quá. Không có thời gian, ginh hai bọc nó bỏ lên đi, hồi nữa tính sao nhận quà mà cho hay gần nửa tiếng đồng hồ mà không chịu ra thì thôi khỏi xin nhiều khi mình nói mình khó chứ đâu có ai có thời gian đâu đợi biết bao nhiêu người đợi với kia nó từ từ nó lên thì uh, khỏi nó chở kia đi đâu rồi tao không biết nó chở thằng gì đi đâu rồi đây đây thì ra rồi ở đây mấy phần ta 6 phần không ạ rồi cái gì ra cái gì ra anh tú anh là cái chị mà hơi tròn tròn phải không là hồi nãy là chú ở hẻm 149 ờ, phải không rồi đưa cho chú ấy một phần đi

vậy à, để xuống trước mắt để xuống đây 7 phần đi rồi chút nữa để em hỏi lời bạn kia lại chú đứng đó đi chú chú đứng sát chú trọng đi chú rồi 7 bao gạo bảy mươi bảy xa xa rồi để để để dài luôn cũng được nè để dài đi ừ để dài đi cách xa xa ra bảy phần rồi cái phần cái phần cái, cái mà, mà, mà, rồi, rồi cái phần đó để hồi minh lại cứ để đại đó đi lấy thêm cho đủ đi rồi hồi nó minh lại rồi hỏi nó rồi, rồi sẵn rồi nếu mà được ok thì gửi cho dĩ luôn 2 4 6 Ê, bên này 6 phần phải không? Dạ, rồi có một cái cô ở đâu nhà kế bên qua nữa là là sao? Ờ, dạ. Không, tại vì không về không lên danh sách là con chỉ có 6 cái phòng trọ thôi. Dạ hả? Ừ, dạ. em, em mới đầu em đăng lên xin cho 6 phòng trọ đó. Dạ đúng rồi, cô con lên danh sách chỉ có cho 6 cái phòng trọ thôi. Rồi bây giờ ờ, từng người nha. Thôi vậy chú nhận trước đi chú Chú nhận cái góc bên đó trước của chú đi Rồi xong rồi để chú về đẳng trước Rồi Rồi một hồi nữa con sẽ gửi cho cô luôn Tại vì ở kia nãy nó còn dư một phần Rồi tới phiên cô nào ở, ở ngoài lẻ đó phát sinh đó Rồi cô nhận luôn đi cô Cô nào đó Rồi chị Lan đúng không Rồi chị Lan với anh chúc sức khỏe chị Lan và anh Điệp luôn nha Rồi rồi Rồi sách Sách <laughs> sách muốn quằn tay Rồi ở đây là từng người lên à Rồi bà lên trước đi bà ai không xin có 6 phần thôi sao 6 phần thì bà cái nào cũng được hết trơn á rồi vậy là cổ phần của bà xong rồi đó phải không chị lấy kinh giùm bà đó phải không rồi rồi xong rồi bà đi vô đi ạ à. của ai xong rồi đi vô rồi rồi rồi rồi của anh ờ, đi vô luôn rồi của bé này bé gái ờ, nhận đi em rồi xong anh cảm ơn nha rồi của anh trai ờ, anh trai ơi anh trai gọi nhận giùm em nha rồi của chị rồi rồi ok mấy anh kia ra chưa rồi rồi ok ở trong này là trọ không á hả ở trọ hả dạ dạ, dạ, dạ. rồi nãy còn một người ăn đẳng lên sao đang chạy xe đạp lại hả lấy một phần xuống để mé dưới đi lấy một bao gạo ờ, ờ, quên rồi ừ, lấy một phần nữa đi rồi để cho cô với lợi cô lấy luôn rồi ờ. rồi để đó hồi nữa cho cô chạy xe đạp lại lấy rồi út rồi chỗ 149 ờ, cũng hai người đó giờ mới ra nhận luôn rồi nha cuối cùng là phát sinh thêm một phần đó hồi nữa là không biết chắc có người hụt đó ừ giờ thì ờ, nói chung là mình sẽ ưu tiên cho những hộ ờ, ở trọ sinh viên và neo đơn còn những hộ nào mà gia đình mà nhắm ở mặt tiền khá giả rồi thì thua đây Được.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 không không ờ, thì cứ cứ việc để đi chừng nào từ từ để đi con ờ, giải quyết cho không sao cả ai cũng có phần mà không có ướt không có ướt đâu rồi à, chuẩn bị ờ, ê rồi chuẩn bị bốn phần bên hẻm bên kia luôn bên dắt nó qua bển chị chuẩn bị bốn phần bển đi xong rồi qua bển luôn nè cô cô đầu này lên nhận con luôn đi ạ à. rồi xong rồi mình đi vô luôn nha rồi tránh tiếp xúc rồi con cảm ơn nhiều nha dạ dạ rồi tới cô lên nhận luôn đi ạ à. dạ rồi rồi chú lên nhận đi chú rồi tới uh, cô chị đó phải không ở trong ở trong hẻm này phải không là năm phần là cho năm người này phải không là chị luôn phải không rồi ok vậy nha rồi dạ không có coi chị ơi không có gì đâu coi rồi tới bên đây à, bà lên nhận trước đi bà bà ờ thôi để cho chú nhận trước đi rồi nhận trước đi chú rồi từ từ nha để cho xe qua nặng lắm đó nha rồi chị vô nhận đi chị rồi ok còn ờ, một một phần của một người nào đó kia phải không và đưa cho cưng nha cưng vô gửi giùm anh nha rồi có gì chụp hình gửi anh luôn nha minh anh đi ra đường này luôn phải không rồi ok rút à quên đưa cho minh phần đưa cho minh phần đưa cho minh phần để nó gửi cho cô nào không ra được á rồi ok ok rồi rồi tao ly phê nữa nha rồi ok có lấy rau không chị lấy rau không gửi cho ê bóc bọc rau gửi cho chị giùm tao luôn em nghe nói mấy gà không có rau đó gửi cho chị giùm tao em rồi ok rồi lên đường nguyên trần đâu đây à, ở đây đây đây đây điện qua bên hẻm ờ, một ờ, trăm cái danh sách anh gửi em đó 113 Trần Khéo ở bên 67 Hùng Dương trước nè có cái 67 Hùng Dương á một cái 67 Hùng Dương xong rồi qua bên 113 Trần Văn Khéo rồi anh bọc về Trần Việt Châu rồi xong rồi dọc về Bế Văn Đàn em sắp tiến đường là đi là một tăng một à bữa nay phước lên danh sách bởi vì phước sẽ ờ, chỉ đường đi cho nó lẹ luôn đỡ hao dầu tiết kiệm nguyên liệu chỉ vòng vòng vòng vòng vòng xong chạy ở đâu chạy xuống Trần Nhận Khéo ghé lại 67 ờ, Hùng Dương á em xong rồi ờ, vòng xuống Trần Nhận Khéo 113 Trần Nhận Khéo hẻm 113 Hoàng Quốc Việt anh không có ghé nữa nha em ơi Nói chung là riêng về phường An Bình anh không có tham gia nữa nha các, bạn cứ liên hệ bên khu vực địa phương nha Mặt trận Tổ quốc nha Bước ờ, không có khả năng để hỗ trợ bên khu vực đó Mong ờ, cô chú anh chị thông cảm nha Cũng ờ, gửi đường Hoàng Việt cũng mấy giải trọ rồi Hết kinh phí rồi là ở đâu ta? Kêu mọi người ra đồng đi Lấy theo cái danh sách luôn nè. Đây. Chuyện về cái Một phần. Điện bên 62 Trần Trần Việt Châu luôn, có danh sách. em ổn em đi coi là cái ờ, nằm ở đâu cả Phone disconnected. tiếc em loại bộ lại ngay chỗ ờ, ngã ba Trần Văn Khéo đi em anh không có chạy lên kia ngược chiều mất công qua cầu lắm em loại ngã ba Trần Khéo lên đọc xuống Trần Khéo nè bên trần trâu luôn luôn cũng được hả con được hả Vậy bảy Hùng Dương ở đây, sáu bảy Bình Cơm là ở đâu? Sao để kêu Sao mà để sáu bảy Hùng Dương? Đường này đường Hùng Dương. Gì? Bên nào? Lấy lấy lấy cái bọc đó lại lấy, lấy cái bọc đó lại rồi ờ, để sẵn luôn hồi nó lộn nữa hay gì vậy vậy kêu ra đầu đường luôn đi băng qua lộ đi gì đó hả vậy mà nói sáu bảy hùng dương lộn luôn lộn tiệm đi mua thuốc bắc ghé vô tiệm thuốc tây mua lộn tiệm rồi lần nữa là hai lần nha cô chú anh chị bạn ờ, cái cô nào đó ở bên ờ, hẻm 62 Hùng Dương cái cô ờ, có coi livestream cô nhắn tin lại dùm con cái số điện thoại nha cô cô đưa cái danh sách xong rồi đưa số điện thoại sai luôn nha cô ở 62 Trần Việt Châu nha ờ, cái cô Hằng Nguyễn gì đó em ở bên trang fanpage á bấm vô coi dùm anh trang fanpage á tin nhắn hằng nguyễn giờ mình qua bên uh, phát cho đây đi xong rồi mình qua bên uh, kia qua bên trần nguyễn khéo nếu mà không có nữa thì uh, <laughs> qua chuông cho số 7 ở bên số sai thì chịu chứ sao giờ giống như không có duyên luôn ở bên kia đầu bên đó để nói cho chị lội qua không em ơi bên hẻm 38 Trần Châu không có cho nữa nha em em đó cho mấy lần rồi bây giờ là vòng vòng những hẻm nào mà anh chưa cho anh mới cho thôi những dạ, hẻm cơm chú lụng trong kia xa lắm không có vòng vô kêu chỉ lội ra dùm đi chỉ đang đến đầu hẻm số 7 67 Phan Đăng Lưu Alo Chị bước ra chỗ Wincom được không chị? Rồi, xe rồi, cơm chị Thủy Thị Em Phước ơi họ không có 6 hộ nhận được quà của em nay cho chị xin thêm lần nữa nha Không á chị ơi Khỏi cần mang ơn chị Mang ơn lần thôi mang ơn hai lần chả không nổi đâu Với lại còn nhiều người chưa nhận lắm Cảm phiền em không có cho nữa nha Thông cảm giùm em Rồi còn bao gạo nữa bao gạo nữa Từ từ từ từ Ủa đâu có bao gạo chưa Rồi trời nó Cái bịch gạo che luôn bao gạo luôn á <laughs> Tao không thấy bao gạo luôn rồi ok nha được rồi được rồi bao mà quà tại nãy anh không thấy rồi ok chị không thấy em không thấy bao gạo nó che bao gạo luôn á tưởng không bằng đồ nó sắp luôn xuống nguyên bao nữa <laughs> chơi em nữa chơi mày đường nào không đủ và chiếc này chơi cái đủ luôn <laughs> rồi không thấy thì thôi chứ chịu thôi chứ sao giờ thì chỉ cho cái số điện thoại đó thì anh lưu cái số điện thoại đó anh copy anh thảy qua đó nếu mà sai rồi thì là chỉ cho sai quẹo lên trận khéo đi ghé chỗ ngã ba ngay chỗ uh, ngã ba ngã ba trần khéo đó gửi cho cái uh, chị ờ, ánh tiết đó bịch rau nữa không anh Nguyễn anh Nguyễn Bình Trà Châu phải không sao anh biết hay vậy sao biết đúng rồi anh có coi uh, live stream live stream phải không đâu rồi bên đây gần khéo đâu rồi mang từ từ đây đâu rồi rồi đứng đó đi đừng có lại gần thấy thấy, thấy cho ờ, quên lấy đưa giờ mà chuyển bịch không rồi xin bữa nay thôi nha không có xin nữa nha lần này lần lần này nữa là lần thứ ba rồi em không cần biết xin cho ai nhưng mà em thấy chị xin nữa là em không có gửi nữa đâu đó đừng xin nữa kỳ lắm rồi rồi ok ôi <laughs> ủa đi đường bên đây ra được luôn hả đúng rồi bữa xin cho bà cụ kia nhưng mà rồi qua anh đã phát cho bà cụ đó luôn rồi phát gạo dư luôn rồi thì điện vòng vòng ở đó coi coi có số hạnh nguyễn thì bấm lên trển thấy một đống số điện thoại thì cứ trên danh sách đó thì em điện điện đại số nào đó ra đại diện lại 213 anh chị Hạnh Nguyễn kìa 0907 kìa 499 372 kìa có on này kìa thì em điện số đó đó điện số đó không được luôn chị Hạnh Nguyễn ơi 0907 449 372 gặp người nào quá 499 499 499 ở trên đây 449 thì bữa đâu bữa ai chỉ ghi 7 thì giờ chỉ ghi lại 0907 499 499 372 rồi à, nói thôi giờ sẵn có đang trên livestream rồi chị ra luôn đi chị chị nói với mọi người ra đi nha em phát cái hẻm này xong em chạy qua đó đó sáu phần không quên mấy phần em cho mười ba mấy phần sáu phần á chị ờ, cái chị kia ờ, chị đại diện xin dùm ờ, sáu sáu người này chị không có nhận chị xin dùm nhưng mà chỉ ra ngoài đây chị chị rồi đứng xích xích sát sát vô trong giùm con đi rồi chị để tờ giấy đó đi rồi xong rồi mọi người vô trong hẻm đi à tờ giấy đâu chị rồi rồi để với bác em nha Ê, có có có chiếc xe chiếc xe nào ờ, lùi lại đây có lấy lấy ánh sáng này lùi lại đây nè lấy lấy ánh sáng này đây nè tới hù sáu phần sáu bao gạo rồi rồi rồi được rồi đó đây lấy cái bao gạo bên đây nè đem qua bên đó đi ờ, ừ cho nó đẹp để cho rồi gớm trái chanh của mày rồi khanh gì vậy à đang coi livestream hay gì á rồi gà đông gà đông vậy rồi giờ chỉ biết sang trong danh sách thôi cái chị nào đại diện á chị nào phải không rồi à rồi rồi đợi em cái Rồi à, Quỳnh Diễm Phúc phòng 1 Rồi lên, lên nhận đi em Chị hay em gì không biết nha à, Tại tối quá không thấy đường Dạ dạ Rồi sở hữu luôn phòng 3 Bảo vệ gì nè Rồi Anh anh Đạt phòng 6 Rồi à, Dạ dạ anh Anh Tặng phòng 7 anh Tâm phòng 8 rồi anh Tâm chị là vợ anh Tâm hả rồi rồi chị Mỹ Lệ rồi rồi cô Mỹ Lệ rồi đủ đúng không chị cái này là giải của chị đúng không dạ dạ ở đây em có danh sách chuẩn bị sẵn hết trơn em ơi em ơi của mấy người ở đây người ta xin sẵn hết trơn rồi ơi xe rồi cái gì vậy à không có xin sửa không có sửa không có sửa à chị bà chị bà chị ờ, xin sữa 62 trần Việt Châu bên phải bên hẻm 118 120 ờ, phải không đúng rồi phải không cái chị này cho nhiều lắm rồi cho nhiều lắm rồi rất là nhiều nhóm cho rất là nhiều nhóm cho rồi em biết cái chị này em biết cho nhiều lắm rồi nhóm ờ, kêu ra xin dùm cho anh đó hả còn anh là cái gì của chị hàng xóm nhưng mà cái hẻm bên đó là rất là nhiều người cho rồi bên chiếu trần phú cho nhiều không ấy, mấy em ý em nói là mấy nhóm khác người ta cho nhiều lắm cái hẻm đó em biết cái hẻm này lòn với hẻm cho 118 kia em biết bởi vì vậy là anh xin một phần cho anh phải không nếu mà xin cho anh á, thì giờ cái chỗ khác người ta thiếu không có được à, vậy nói chung là bây giờ là cái khó của em mà giờ em đã chuẩn bị sẵn đồ cho nhóm khác giờ em gửi anh bịch rau cũ thôi chứ giờ em chuẩn bị đồ cho nhóm khác hết trơn rồi lấy ờ, cho ảnh bịch rau cũ đi không lấy cho anh đó luôn bịch rau nó đi em dạ, rồi lấy hai bịch rau mỗi người một bịch đó tại vì cũng thông cảm giùm em em chuẩn bị đồ sẵn hết trơn rồi với lại có đó mấy ờ, cái ờ, anh đó là bên hẻm 118 120 mà cái hẻm đó thì rất là nhiều người ờ, đã ghé cho rồi nói chung là mấy cái hẻm mà Phước cập nhật được thông tin là rất là nhiều cái khó là <laughs> vậy đó 82 Trần Việt Châu mấy phần nha em 8 phần phải không hình như là bữa 6 rồi phát sinh thêm hai phần nữa phải không quán là gà quán là lết cho chứ biết mà V62 điện kế tiếp điện cho bên bế đàn ra đầu đường luôn đi em để hồi đó rồi tường chổng ra lâu phát danh sách phát phát chị chứ ờ, hôm qua Phước cũng bị ờ, lầm một chỗ nữa đó cô chú anh chị hai chỗ luôn gia đình ờ, rồi với lại bên an cư và bên 29 có hình ảnh sáng chạy đi bán gạo luôn nha căng chứ bởi vì lên danh sách thì lên vậy chứ giờ là muốn ra ngoài mà hỏi kỹ có là có quen biết bà con gì không không không ai quen biết chứ nhưng mà cuối cùng ra những người xung quanh đó người ta biết người ta xem người ta biết và người ta nói là Diễm Phước đúng tên đúng cái chân luôn và Phước nói người giới thiệu thì họ mới nói họ ở riêng ở riêng để xong danh sách xuống dưới đất đi chị rồi đưa hình à, rồi cứ có hình đi bán gạo luôn nha nói chung là bị lầm nhiều nè giờ nó xin 6 phần là gì 6 phần Ủa anh 8 phần phải không Chị là đại diện đó phải không Mấy người này là đại diện mỗi người một phòng một phải không chị Gọi trong 8 phần này có phần của chị không Không phải không chị xin dùm mấy người này thôi phải không Rồi phải không Rồi ok Đợt trước là có gửi cho chị rồi phải không À bé trai hả sách <laughs> bốn hòn gao muốn xài luôn em vô đâu có buộc được đâu hòn gao nó bự hơn cái này để cho ăn cái là tới tới hết dịch luôn á mà nhà ai có tủ lạnh nữa để tủ lạnh Ê, cái tướng chào bá sách có bình tròn hả thứ gì chịu nổi mày lạng ở đâu vậy tao đang đợi mày để xuống luôn á rồi sao mày không để cái bịch gạo xuống nó, nó làm gì quái không bữa nay bánh không có chị nói chung là có bữa có bữa không rồi mà bên đây có gạo chưa vậy rồi bên đây bịch gạo đâu ba đù ở đây hả ừ rồi chưa chị à, giờ phòng ờ, ờ, số 3 trước nè anh hùng gì nè hùng hay là thùng gì nè hôn rồi của mình là nguyên bọc vậy đó rồi rồi ok anh phòng số 10 hiền chị hiền rồi hạnh phòng mấy em gái em phòng mấy Trời, quên luôn Rồi Nhị Nhị là em trai này phải không? Dạ. Phòng số mấy em? Số sáu hả? Sao trên này ghi số năm Rồi à, thêm một người nữa Nhị Bình thấy gì chứ thấy chứ ghi ghi gì chứ giờ mà giờ mà tách ra từng người ghi rồi em cũng bó tay em bị ờ, hôm qua giờ mấy trường hợp rồi đó ghi toàn là nguyên gia đình không rồi phòng số 7 Tuấn Rồi à, phòng số 1 Ngân Ngân rồi phải không? Ủa rồi Nghe Nghe Rồi vậy đủ rồi đủ rồi đủ rồi đó rồi của chị không có hả chị không có xin cho chị hả rồi xin 8 phòng hả rồi còn uh, lấy phần này lại ừ em, em trai này nít facebook em là gì hình như là em có nhận rồi phải không của anh chưa lần nào thiệt không anh nhìn tướng thấy quen quen hẻm này như có lòn qua bên kia đúng không không hẻm này hẻm cùng rồi về gửi em trai nó luôn đi giờ em lắc đầu không thôi chứ anh cũng tin không chứ anh cũng anh thiệt giờ anh còn không biết là cái <laughs> không biết luôn nữa cứ giờ dạ rồi ok gửi cho chị bịch rau đi nè chị em em gửi bịch rau ờ, dùng lấy thảo nha vào bế văn đàn thấy mày đi theo lên bớt đồ lấy đồ không có mở cửa cho chủ tịch gì sách gào ghế cẩn thận cao không nổi luôn ông <laughs> tập tạ luôn á vô một dao sách không nổi à. Đây cho cái cho phần nó chất lượng luôn cho cái là em không có cho nữa vậy mà cũng xin nữa à, cho ít thì thấy tội nghiệp cho nhiều để cho dùng cả tuần lễ 10 bữa có duyên nhận thì mình cho cho nhiều một tí luôn chứ sao giờ nhưng mà chỉ mong là khi ăn hết rồi thôi xin giống khác đừng xin phước nữa năn nỉ luôn á thiệt ghét mà xin em em năn nỉ là đừng có xin em nữa tại em từ chối ghét rồi em em chính em em thấy còn kỳ luôn á xuống bế đàn xong rồi coi lại đó ơi có có có bạn cái gì mì mình tám phần coi coi mì. rồi hả gửi đây nữa phải không coi gì cho đó ở đây nữa là còn tắm không đúng rồi tắm nhau ba mày còn cãi cho cãi còn gì cho đó dạ. nhà còn cãi hả không tại cãi để ờ, không bán nhau Hồi ta muốn mượn hồi nãy mà không dướng này chỗ cho nghiệp nữa là lẹ nữa Đáo tăng một Lên danh sách mình đảo lên ở quên em lên danh sách Đảo một tăng một Bế văn đàn đầu đường bế văn đàn Sướng Ê da Dạ thật Gì? Yeah. sớm con không chịu nữa hả ủa cho tao cho hết tao sắp tao đi cho lẹ để về sớm mà còn không chịu nữa hả về chỗ chú này <laughs> ờ, ừ. về sớm làm gì vậy về sớm không biết làm gì rồi lấy một phần cho anh rồi anh rồi anh lấy đi ạ à? lấy lấy đem vô đi cha rồi, sau đây mấy đồng rồi ờ, chín? còn uh, 9 phần rau còn gạo cũng còn mì còn chín phần rồi còn chín phần nè bắt đầu bây giờ là ra đơm nè cô chú anh chị ơi răng đơm gì răng đơm bắt đầu ghen đơm nè cô chú anh chị à, Phước hiện tại đang ở uh, Nguyễn Cừ nha rồi số gì đây bắt đầu mình sổ số nha xong danh sách rồi đó còn chín phần nhé nhé cô chú anh chị nào uh, ở gần khúc này nhận thì mình sẽ gửi nha lẹ lẹ đi cô chú anh chị ơi em chạy với tốc độ bàn thờ luôn đó dùm hẻm 12 20 hẻm này cho nhiều lắm rồi không có cho nữa em hẻm này ờ, mới hôm qua một uh, hai xe tải ghé lại và cho cho đồ trong đó rồi nói chung vẫn là sẽ là có câu chuyện à, thì cho thì nhiều tuy nhiên là em chưa nhận được gì hết ừ điện cho số nhà đó đi em điện cho số nhà đó đi số nhà đó hôm qua giờ nó nằm mé bên cái đường bên đó mình chưa có qua số gì đây số gì đây số gì đây lặng lặng mà nghe tôi kêu con cờ ra cờ ra mà con mấy con mấy rị ra số nhà ba bảy hai không có số điện thoại hả điện có số điện thoại điện đi chứ bây giờ nói số nhà sao rồi biết ai biết anh em anh hỏi số mấy 372 khu vực 6 khu vực 6 nằm đâu em cầu bà bộ thảo đứng đợi kìa em đợi đầu đường nè anh anh phước vứt cho em một anh đi dứt Lát. dứt anh xuống luôn được không em lát đi chở thành lên thành quen rồi sao mấy gài sao ai em cũng nhường cho anh em chứ cuối cùng không ai hốt em chứ ta ờ. tranh tranh thủ bà nghe điện thoại mà ờ. không nghe gì đâu bởi vì cứ việc nói đi ờ, em ơi ở số nhà của em làm phút nào vậy em cho cái địa chỉ nhà của em nằm phút nào chơi. Về dạ. đi chơi, đi uh, đi kích lẻ không? Mày cứ dạo phố với ờ, theo anh đi. Ghé bốn không? Ghé bốn ba bốn không? bốn con chung á. Ôi ờ, trong đó không có ghé nữa em ơi. Đâu đi? Bên ngoài có quyệt hả? bạn dạ, Cẩm Loan mới sinh bên hẻm 38 Bên hẻm 38 phòng Ngũ Lão Hay là Trần Việt Châu Bây giờ cái đâu thấy mình chạy Nguyễn Cường Cái thành 311 Nguyễn Cường rồi Lương lẹo Không ghé nha bạn với lại uh, dòng cái nít của bạn là mình có cho rồi mình không có cho nữa đâu không có điện thoại mới điện nè bên kia hả dạ. thôi thôi thôi liễu thì không rồi dạ, dạ. em hết dầu rồi không chạy tới đó nổi đâu hết dầu rồi xe hết xăng rồi gần mấy mé đây đang trên quyển cường nói dài đen đen đen đen không em lê trí thức ơi có cho em gọi không có cho nữa nha em mới cho, mới cho cái bẹp đi lê trí thức hẻm 51 mà đúng cái tên em chỉ thức anh, thôi anh nào cũng được còn bảo hành là được nha anh Phước còn bảo hành không có đây có anh nào mà còn bảo hành không thành còn bảo hành còn còn em còn còn cái gì cái gì mới nói vậy mới nói luôn á gì thành còn bảo hành nè thành còn bảo hành nè thu thảo đó nha thu thảo thu thảo cô bộ khuyên cô bộ thiệt mà thu thảo hỏi nè ờ quanh ờ, hai, ngày trời nay á con ghệ của nó ờ, không có nói chuyện với nó mới có bữa nay mới nói chuyện lại cái đầu là chưa chân nó lại nữa rồi ừ. em không biết à em xin giùm thôi thì uh, tại vì em không biết thì anh nói cho em biết đó quỳnh quỳnh hẻm đó được cho nhiều lắm rồi nha em hàng em hàng những đô ha bảo hàng trong đời em đúng rồi cái tên ờ, Nguyễn Chi Thức dễ nhớ bởi vậy xin sao được với anh dừng vô trong bà lệ đi ok tập lệ để ghé lên bà bộ ờ, thảy bà đồ xuống nha bà đồ tối nay tá túc ở trên bà bộ đêm thảo em có chứa bà đồ không không về dọn đồ lên đi khỏi tá túc đêm <laughs> anh nó ăn đồ được đừng để bông bông nhắn gì cỏ ba lá hoa bánh trung thu bán buôn gì tầm này nữa nói gì thôi chứ bạn ờ, mua để lại số điện thoại nha có gì mai mình sẽ giao lẹo <laughs> lẹo anh thành tối nay nè tối nay bị đuổi thì qua em chứa nha đó à, anh nghe cái anh xúc hơi hột luôn em thành cho mày xúc hơi hột ê bạn lúc này hẻm chín mốt cách mạng tháng tám kìa bây giờ anh còn uh, còn gì lấy đó nha anh sẽ gửi em 6 bao gạo ờ, uh, 6 phần ở ơi 9 phần rau với lại uh, ờ, 3 phần mì gói lấy không nữa út nè lấy thì anh bơm lên luôn tại vì thấy em xin đâu cũng có tâm giờ rất là lâu rồi đó cách mạng tháng 8 phải không em hẻm 91 được ngay ừ Út nè trả lời anh liền nha Được thì anh bơm lên luôn nha Được khu dân cư đó One Two Three Hết thời gian four five six seven Ê, seven nó lên seven eight này này này bỏ, quanh luôn này này này này này này này này này này này này rồi dạ cảm ơn luôn vậy dạ, mà cảm ơn là có thể lấy hay không bỏ quanh luôn bỏ quanh luôn rồi ờ, bỏ quanh luôn Thành nó Thảo ơi Thành nó nói là nó sẽ về à, bỏ rễ nó luôn và nó sẽ theo em luôn à, Thành nó ở chỗ tiệm hớt tóc hoàn Thành nha em Rồi nó dạy Linh cho em cắt tóc luôn Nó nói dạy em cắt tóc luôn á Nó dạy cho em, à, cắt tóc luôn. Rồi ok Ok chạy lên 91B Bạn Út nè nói với uh, Em xin 6 phần phải không 91B hay 91 cách mạng 8 à 91 cách mạng 8 phải không Đọc cái số điện thoại của em nè Út nè để chỉ đường nè Chạy đi anh Chạy mé luôn chảnh đi rồi lại như tao không biết nha chỗ châu lục mẹ chỗ châu lục mẹ phải không xích lên chút xíu phải không à út này ơi dạ, rồi xong rồi chị ờ, chạy quẹo chạy xích lên cho anh ghé thảy thành xuống trước cái đi anh thuận thảy thành xuống chỗ cầu bà bộ cho anh thảo đi bán thành luôn rồi đó cho nhẹ xe nhẹ xe bán ba lù ở lại bông ơi mày có nghe gì không bông bông ngủ rồi hả vợ dân dương kêu mong coi livestream ơi uh, gì dạ mày khỏi tối nay tao kêu nó về nó coi lại cái livestream mà cũng vậy thôi ẩn ẩn ẩn livestream như nhau mỹ chi còn anh nào không uh, rồi em bấm số điện thoại của út nè lên em hỏi ngay chỗ phải ờ, không uh, ba rồi bấm điện cho em uh, đi kêu nói sáu người nào sáu người ra đứng xa xa nha đừng có bu ra nha đừng có còn có nhiều đó thôi đó trời quỳnh quỳnh rủ anh thành qua hớt tóc tận nhà luôn kìa anh thành có hớt tóc tận nhà không anh làm giùm em em quả quá ủa không phải giùm em quả gì vậy em quả mà em nghe nói là em quả quá đọc, đọc. làm cho em một quả à, làm cho à làm cho em một quả này, quả này quả gì quả đầu hay là quả gì hay là em bị quả thế đó ghê sao càng này rối hôm qua mới bị cạo đầu còn không nhúm tóc rồi mình lên uh, hẻm uh, phải phải hẻm đó không em châu lục mẹ xích lên phải không ủa không biết đường hả trời trời kêu sao điện phải hỏi châu lục mẹ xích lên chứ còn cái thận biết kìa là phải 91 b ngay chỗ uh, cái lộ mới phải không có cho một mảng trên ờ, cái mạng 8 á thì biết cái mạng 8 rồi nhưng mà nó nói là cái, cái lộ cái lộ mới phải không đúng rồi hết giùm anh của em trên hẻm 91B nha cô chú anh chị ít trời ưng nè bạn này xin lâu lắm rồi nè thấy ngày nào bạn cũng coi livestream và bạn xin rồi bình luận rồi về tùm lum tùm lá chứ gửi về ờ, tin nhắn riêng rồi tin nhắn facebook tin nhắn uh, fanpage rồi qua zalo nói chung là xin rất là có tâm và xem cũng thường rất là nhiều thì thôi bữa nay còn lại mình chụp nhớ mình sẽ lên mình gửi nha gửi hỗ trợ cho bạn nha nhưng mình gửi lần này nữa thôi nha lần này mình không biết là lần thứ mấy Nguyễn tôi hỏi sao livestream này mình hết ế rồi nha mọi người đâu tưởng đâu qua livestream này mình bị bánh ghen <laughs> gửi lần này ha rồi mấy lần trước là anh không biết là bên sớm em có nhận chưa tại hè thu đó anh cũng có gửi mấy lần dạ cảm ơn bạn phương quen nha đúng rồi sao cái livestream này là em sẽ hết thế rồi thôi tại vì á là em phải chứa bằng thành này bán anh thuận cho em đi anh phước ok em mỹ chi nha <laughs> em đủ tiền để em mua anh không đủ anh đang coi nha đang coi đang coi quanh nào à bằng băng đó hả bằng băng rồi cái à, quăng ơi soạn, soạn đồ sẵn cho thằng thành nha nó chịu lên cầu bà bộ rồi cưng ơi nãy giờ quá trời rồi này đóng cửa đi đánh bom hay gì mà kêu đóng cổ lẹo vậy dạ đó, đánh rồi hai trái rồi chết luôn luôn vậy mày đó thừa này nó ngồi mà nó làm đánh hoài luôn kìa <laughs> tâm không được bệnh tắm bước ừ cái tủ của tao đâu rồi ta nãy tao cầm cái tủ rồi tao đang sàn sàn rồi cái tủ ở ờ, đây đủ mất cái tủ ờ, rồi chứ quay qua đây chị ngắm đường kìa đây hoàn thành soạn đồ sẵn rồi kìa nãy giờ vui lắm thầy sẽ đùa cái điện thoại để nhà ức kia chốt đơn nhà anh phước em mang bao ra rồi đâu được đó rồi trả lời à, em thu thảo luôn bình này tao đọc không được bình luận tao bên đây nó lắc nào bị đuổi thì em qua dưới nha Lê Hoàng Thạch ok em chào chào tao nói mày rồi rồi rồi, nó đù đi tới nhà luôn nè có chiếc nước không chịu thôi có anh bớt ờ đập nước đảo một vòng lên coi à, đường trên các bạn 8 mấy ngày ra sao cũng à, cả tuần nay không có vòng lên chợ lát bọc à, nghỉ cái mình ờ, về đường cầu bộ với ghé ngay đầu khuôn cầu bộ thảy xuống dạ, luôn nha em biết đường tắt mà anh thật anh chạy về nhà anh biết đường rồi. luôn rồi em biết đường tắt đi nhanh lắm anh thật ơi ừ. ghé thì nó gom đồ đi luôn quanh cái dục đồ rồi đường thôi có gì mà chỗ anh em mai đem lên sao cho nó cũng được anh em nha tối nay lên đó nó cũng có quần xà lón nó bận mà ờ tối nay ừ tối nay sao bận đồ được <laughs> anh hạnh ngoài chưa có người chết rồi dương dương dương, dương nó bán anh thận luôn rồi nó bán đứng anh thận rồi khổ ông giờ nó đi đồn anh là có một vợ một con luôn rồi kìa trời ơi bây giờ mấy vợ mấy con cũng được đâu sao đâu điều, ủa, điều đó không quan trọng hả không quan trọng ba à. thận ba thận ba thận á con có ngày một bầy lo không chết đi <laughs> còn cái nội đấy gì còn dâu à, vậy là có vợ có con rồi điều đó không quan trọng phải không vậy tính ra em cũng có vợ rồi có con rồi cũng đâu quan trọng đâu không ta không quan trọng dạ. vậy có ai uh... quan trọng không <laughs> ừ, quan trọng ừ, quan trọng ừ, ừ, quan trọng quan trọng đâu có nói gì đâu trời <laughs> Chưa có ký đầu là cha rồi à, giờ thở cái bà đòi ký đầu ký đầu đứa nhỏ không chết luôn linh môn ơi vô xem like chơi <laughs> kìa mỹ chi là em chấp nhận hết luôn kìa em chơi lớn quá vậy à, ờ, ấy da. lớn quá anh thì không dám ấy à mỹ nữ kiếm nữa chưa có like đâu có người nói cũng đúng nè lên uh, cầu bà bộ ở uh, chợ này đâu cần quần áo đâu đúng rồi. về lấy quần áo làm gì ừ. đúng hợp lý hợp lý bạn đó nói hợp lý à? đúng rồi đó bạn thiên trần nói hợp lý đó gài dạ, bỏ tiện tiễn gì dữ luôn hợp lý rồi không em không em ơi anh ờ, đi ngang qua anh chừa đồ cho hẻm 91 mà nói chung là có lên danh sách rồi thì anh sẽ gửi đến danh sách thôi còn ai chưa nhận thì cứ việc gửi thanh thông tin về nhưng mà hiện tại thông tin gửi về trang thì rất là nhiều rồi nếu tính ra là giờ chịu mà đi phát <laughs> chắc hết dịch luôn vẫn còn chưa xong nữa anh ơi ơi nghĩ gì đã chốt đơn thì nó bây giờ nó nói gì nữa đã chốt đơn trên kia rồi nó đồng ý rồi trên kia ta cũng đồng ý rồi dạ, cái... À, quên à, thảo ơi em bao nhiêu tuổi thảo ơi cái gu của thành là gu mặn nha cỡ bốn mấy trở lên nó mới chịu nha nó nó cặp bồ là bồ nó là nó khoảng bốn mấy tuổi nó mới chịu không à trẻ trẻ nó không có chịu nó không phải như anh thuận à, thằng trước ngủ gục nó vậy đèn xanh đèn xanh rồi mà nó không chạy cũng đợi tới đèn vàng luôn cái gì kìa thảo kêu gà khỏi quần áo ờ, nha ở chuồng qua cũng được nha cả thế giới để em lo nha em 27 rồi im im im, im em hai mốt búng tay ra búng tay lại ra bắt đầu mày ngon rồi đỏ đỏ đỏ búng thấy gì chưa quăng mày thấy gì chưa quăng đỏ mày thấy gì chưa chết chết búng tay móc móc luôn cái này chắc nghĩ nghĩ nói chuyện cả hai tháng quá mày thấy gì không chuyến này thì à, thành à, sẽ có một cái à, món mới là sẽ học được cái nghề của anh thuận sau bao ngày là sẽ là phơi củ cải tiếp <laughs> anh thuận đã cái nghề của anh thuận là tới 35 năm ấy con chó chó nó đang chạy giữa được đợt này thì uh, thằng, uh, thành về nó học thêm cái nghề như anh truyền nghề lẹo quá sư phụ sư phụ đúng rồi đó phải kêu anh anh thuận là sư phụ ở vô ngay hẻm 12 lên chưa vậy Đồ gì đó Ở đâu mà không, không, không, không, không, <laughs> còn gì nữa đâu mà buông mà nhớ thôi hết rồi thôi hết rồi, rồi tới luôn thôi rồi rồi tới luôn rồi Ủa, đâu đâu không có ai vậy út út nè út nè út là út cưng một hai ba bốn út cưng đúng là út nè ra luôn anh thuận luôn theo luôn thôi cảm ơn út nè đúng không rồi để đó đi em ủa rồi đâu có ai ra đâu dạ, đang ra đó hả dạ, à. lấy cái này rồi sao mình nên em ginh đồ vô nổi dạ, ờ thì bây giờ anh sẽ để ở đây xong rồi cứ từng người từng người lên ra lấy giống như em vậy đó để xuống đi mấy phần vậy 6 phần phải không rồi để xuống 6 bao gạo đi với lại uh, bù qua cái phần mì trứng á nó không lấy đồ luôn tối nay lên với sáu phần rau để luôn. trên kia ta lo luôn đi nghe lấy cái gì không để để một chồng thôi rồi từng người hồi nữa lên sẽ tự động ờ, đứng đứng vô trong luôn đi em mấy rồi không không sáu sáu bịch thôi rồi ờ, dưới đợi đó ừ đủ rồi đủ rồi ba đủ cầm ở sao ai thiếu mì trứng thì ưu tiên nha rồi đó em rồi, ờ, rồi xong có em có xin cho em không ủa làm gì vậy lấy gì vậy khánh ờ à, bột <laughs> rồi bột bao lan hả này à, có người kia xem ờ. mà lâu như giả xem à về đố đố đố đố đố ghi rõ không cái khúc này khúc khúc khúc này về anh sẽ lưu lại anh sẽ lưu anh cắt lại anh gửi riêng anh tâm ờ đăng tóc rồi nhà nhận đi uh, em chia nhau nha đứng xa xa ra đi đứng, đứng né luôn đi uh, né luôn né luôn né luôn cho chúng ta gây kinh vô rồi lên xe đi mọi người lên xe đi lên xe đi lên xe đi rồi cứ ginh ờ, vô dạ dạ anh rồi ginh lên em nha vô em nha ai có gì dùng nấy giùm em nha rồi ok em bà bộ phải không anh ơi bà bộ dạ dạ với tao mà ừ. từ chối hoài nó buồn nó nghĩ đến con nói chung là xấu trai nhưng mà không có dễ dãi không phải giống như thành kìa kìa miếng ăn kìa em nghe rồi khỏi chói đâu kia vỏ <laughs> <laughs> em nghe rồi khỏi nói bắn tim bắn tim gì nữa đâu mà khóc với sầu đang coi luôn đang coi lên ta nói rồi không nhưng mà về chút xíu em cũng sẽ cắt lại cái đoạn nãy đúng rồi coi là cái phút thứ mấy vậy ta cẩn cận á cẩn cận nha canh phút nha à cẩn cận á để anh sẽ lưu lại lấy hai bịch rau về cho đô ghi vỏ ha mà gao lan mới chịu gao lan mới chịu ha lan và đẹp mà tinh gì à. tình trong như đã mặt mày còn e trời ơi gao lan là ăn có nhiều sữa hèn chị ha, à, gao lan nó sẽ có nhiều sữa anh thành vòng về rồi em ơi anh không có lên qua cầu bình thủy à, dương ơi có gì à, Hèn dương ơi có gì nuôi bé thỏ nha dương <laughs> đâu thỏ chấp nhận mẹ mới mà ờ thỏ vừa hổm nói là thỏ sắp có mẹ mới thỏ sắp có mẹ mới <laughs> à? đâu ai mình là em đâu ba rồi luôn trời trời ơi khanh yêu em nha mỹ nhân gửi nó xạo ghê không vậy, dạ, vậy. Dạ. trời khỏi đi khanh ơi đồ mày khỏi có xạo con ơi <laughs> mày no rồi trời ơi mày đạt hả Đấy. Trời mô rồi mỹ nhân lên tới <laughs> để để bốn con tài chéo. <laughs> chết chết hàng chiều bữa nay bỏ mỹ nhân ở nhà em thấy nghi nghi rồi chiều kêu chở mấy mỹ nhân với mấy thỏ qua ăn cơm mà nó không có chịu chở qua là em thấy nghi à, nghi mình, à, ờ, chiều này á là anh mua chả cá về anh bánh quá trời luôn ê còn cái clip hồi sớm nữa đó có gửi lên à, gốc rồi ủa vậy hả sớm giờ không lên ủa anh bây giờ mình lên hẻm bốn luôn chỗ đi ghi rõ không anh đâu có lên cầu bộ chỗ mày á anh gửi hai một đô la kìa không cái chuyện nó xe sao còn mày á là mày đi xe này là lên khu dân cư bà bộ Thảo ơi chuẩn bị bao đi em <laughs> Tại vì á là nó ờ, không còn cái quần luôn rồi Thả xuống là chồng nó liền Hả? Ơi sao có bao luôn À dạ Có luôn Nếu chợ không có thì mình tặng cho cái bao luôn ờ, ờ, còn có bao con xương lắm nào <laughs> thì an phận đi bị đặt ha đặt lên ham hố ham hố anh thượng ơi hẻm 12 đang xem like. ok anh nói chung là anh đâu đó rõ ràng lắm sao nữa nói tiếp đi nói tiếp Đâu? đi đi thân ơi 12 đèn xanh đèn xanh mà không dám chạy luôn mới có nói con tiếng một đèn xanh nó không dám chạy luôn thì đang tại đang nói hẻm 12 kìa Mỹ Chi kêu hẻm 51 thả người hẻm 51 thả người xuống không được không ai lấy xe ra à chung á là tôi á là đâu phải muốn thả là thả đâu chị sai dạ mình làm cũng nhân vật quan trọng thôi ơi ừ. dạo này mấy mấy chú này lộng hành quá Vô. mỹ nhân mỹ nhân kìa còn gì nữa đâu mà cốc giấy sầu có chìa khóa cổng mà cửa trong đã khóa nghe khánh. <laughs> vậy là có gì hoa cổng thì ngủ ngoài cổng <laughs> có gì hoa cổng thì ngủ ngoài cổng à, nhưng mà nói nói gì nói tối nay quán không có chướng người nha chỉ có mình anh tôi thôi á à. kìa bà bông đi đi kia cầu bà bộ đi kìa không anh đưa nó lên trên khu dân cư bà bộ luôn á bông bông ơi dạ em này hết chỗ luôn rồi mấy đứa này nó không có ai mà như em hết trơn thấy không nói chung ở đây chỉ có tôi với tôi với anh Phước là chuẩn thôi đúng rồi em đó anh em là chuẩn của ai luôn thôi em đừng xạo em tới giờ vẫn vậy em thấy không đó mà ta lên ta chữ ta xin nãy giờ trả lời lên chọc gái ừ, còn gì nữa đâu mà xin ủa còn gì nữa đâu mà xin <laughs> còn gì nữa đâu mà xin hết rồi rồi mỹ chi cho địa chỉ qua quán anh thuận rước ờ, anh thuận về à? gì tự nhiên qua quán con rước tôi về làm gì qua quán tôi mua anh à ồ chắc có à đại ngân phước và bia à, em vô à, khu đô thị mới đại ngân nha mỹ chi xong rồi chạy đến ngã tư đầu tiên quẹo trái vô đường số 2 chạy đến cuối đường sẽ thấy à, quán đại ngân phước là chút xíu nữa tụi anh là sẽ về hết là khanh là sẽ à, qua bên uh, ngủ trước cổng ngủ trước cổng thành là sẽ qua trở, trở về bên uh, gì cầu bà bộ còn em qua đây thì em rước anh thuận gì rước đi còn anh thì anh sẽ về nhà với vợ ốc nổi lên hết trơn luôn á trời chủ tịch chủ tịch tới sao cười miếng miếng chứ em xuống xe là em không biết đi đâu nữa thôi là nãy giờ không địch luôn á đi là ai ai bắt địch tôi nói là bóng lai à bóng lai quá trời lai bây giờ chứ về thả vợ em về nhà đi xong rồi mình ờ, lên đồ nữa mình đi cho tiếp mình còn ít đồ á còn ít đồ đó còn... về thanh nó nói gì đôi gì vỏ gì kìa nói sao gì đâu nhỏ vậy đồ ở thành bữa nay hiền ha ừ. qua 51 không toàn toàn toàn ủa toàn qua 51 không toàn 44 44 bên này toàn toàn tôi nhỏ không có toàn qua bên tôi nhỏ đi tôi nhỏ nha không à, nãy lấy hai bọc dao đó em chở chở xanh qua 74 giùm đi 74 quan Trung á Mỹ Chi ra ta bút nữa Mỹ Chi qua tới quán anh nhận. Ủa quá làm gì bà nội Ủa Ủa, Ủa? Còn bịch rau lan một quá hả thì hai bọc đem về cho đôi vỏ đó rồi ai Nguyễn Kim, Thảo nó có, Nguyễn Kim Thảo là ở đâu lúc, đầu ờ, trên live đó có xin mình đó ai cô đại ngân đó đèn đỏ Nguyễn Chi Phương đèn đỏ Nguyễn Chi Phương à, à, à đúng rồi xin trên like kêu ra đi nữa. ra đi nãy các bạn nãy đó lúc đầu á quên thấy anh toàn con bắt bắt sủ hay bắt su sớm em ai biết anh toàn là con bắt sủ hay là bắt su dương ơi các bạn nào nãy lúc ngay đầu like á anh kêu ờ, ra bên đại ngân rồi không có đợi đó rồi em ờ, chạy qua đầu đường nguyễn duy phương đi em nguyễn kim thảo nguyễn kim thảo gì đó còn không nữa thì em chạy vô ờ, nếu mà có em đi bộ hay gì đi đâu đó mà em qua bên điểm tập kết anh luôn đi anh gửi luôn tại giờ hết mì trứng rồi ừ. trên xe hết mì trứng rồi bữa nay bán đắt ừ. thử ngoài ờ, đi đi em xe em xe tô đi vô quán rồi ừ. đồ má xe tô gớt đứa nhỏ luôn đó bà thì anh đi nữa mà anh đi đâu đó đi khác nữa thôi khỏi đi anh về rồi thôi thôi anh về rồi thôi bà ơi nè cha rớt ra tội nghiệp đó rớt nè cha chết luôn về rồi thôi về rồi bạn đó qua chỗ tập kết luôn ngủ sớm cho khỏe người ơi rồi về thôi bạn à, Kim Thảo đi vô quán nha đâu rồi đứng ở đâu rồi bạn đi vô quán luôn ừ rồi biết đường vô quán mà không biết kìa hỏi kìa kìa làm gì đó hai nó nhấp nhấp cái gì trước vậy vòng về nó chưa hay gì đó chứ cũng về tính vòng qua bơm hướng tư hay gì đó đầu khu đèn nha anh em đi vô tới ngã tư đầu tiên quẹo trái kinh thảo ơi đi tới cuối đường nhìn phía tay, tay phải nó đợi mình á nè nó quay theo mình nè đó ừ. nó quay đầu theo <laughs> nói chung là nó là cái đuôi của mình á ừ. mình đi đâu là nó đi đó đó nó quẹo theo nó không cần biết là kêu nó đi đâu sao mà ừ. lại mình đi trước vậy đó ủa anh với bà lộn mạng luôn chổng cái na cha thôi vậy phước chào cô chú anh chị nha rồi em mình chào nha bye bye và hẹn gặp lại bây giờ sớm trời, bye bye em đảo một tăng một rồi xong thấy không bye bye em ừ, không thảo luôn nha chuẩn bị đi